chào tất cả anh em hôm nay tôi muốn gửi đến anh em một cái ờ, cách chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp mà hoàn toàn không tang không tang 100% không phải là những cái ờ, thiết bị uh, cao cấp hay là những cái đồ chơi tài xỉu cao cấp mà đây nó chỉ là một cái thiết bị là một cái nói nói ngắn gọn nó là một cái nắp hoàn toàn bình thường như bao cái à, nắp mà anh em vẫn hay chơi đây nó chính là cái à, nắp cái nắp này nó là cái cống cuộn gọi là cống một xị khi đi chơi anh em chỉ cần đưa được cái nắp này vào và anh em làm cái hoặc là đưa cho người khác làm cái cũng được chúng ta sẽ dùng mắt thường tôi sẽ nhắc lại nhé chúng ta sẽ dùng mắt thường để nhìn xuyên qua cái à, nắp này và biết ở bên trong là nó có những con gì không cần phải dùng những cái thiết bị soi những cái thiết bị soi như, như trước kia mà chỉ cần một cái ờ, nắp hoàn toàn bình thường như này bây giờ tôi sẽ thử cho anh em về 500 xem một nắp này hoàn toàn không phải là nắp camera đây nắp này là nó nắp hoàn toàn bình thường anh em không phải là nắp camera không phải là nắp xoay xuyên hột cũng hoàn toàn bình thường dĩa nắp dụng tất cả những cái sản phẩm này nó đều bình thường không hoàn toàn không dính không hít gì cả anh em hoàn toàn yên tâm khi sử dụng cái bộ sản phẩm à, nhìn xuyên qua cái à, nắp tài xỉu này khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một cái nắp vào thôi còn hột dĩa tất cả của người ta hết mình chỉ cần được một cái nắp đưa vào và mình làm cái cũng được hoặc là đưa cho người khác làm cái chúng ta sẽ biết được ở bên trong nó về tài hay về xỉu trong tài xỉu chúng ta chỉ cần nhìn thấy một hột thôi là đủ để cho đối phương thua rồi không cần phải nhiều như bây giờ tôi nhìn thấy có con tam bên trong này đó anh em nhìn chính xác không tiếp tục nó vẫn có một con tam nữa anh em nhé đó vẫn là một một ba trong tài xỉu thì chỉ cần mình nhìn thấy một hột thôi không cần phải nhìn thấy ba hột nhìn thấy một hột là đủ để giết cái rồi bây giờ nó có con lục khi nhìn thấy con lục thì theo tôi thì tôi sẽ đánh tài tôi sẽ đánh cả lục cả tài anh em đó thì chén này chắc chắn là có lục rồi đấy chén này tôi cũng chỉ hòa tiền thôi bây giờ tôi nhìn thấy một con nhị anh em nhé một con nhị con tam à, hai con nhị nó vẫn là một con nhị đó một ba bốn này bây giờ chắc chắn là có một con nhị vẫn có một con nhị anh em đó một hai bốn bây giờ nó có một con lục tôi sẽ đánh lục tài đó, một, chỉ cần anh em đưa được một cái nắp vào thôi bây giờ tôi sẽ thử sang cái bộ hột này khi vào chơi anh em đưa bất kỳ hột dĩa nào vào cũng được không quan trọng quan trọng nhất là anh em chỉ cần đưa một cái nắp vào thôi bây giờ tôi nhìn thấy một con tam và một con ngũ đó tam ngũ chính xác không ạ cửa này tôi khó nhìn ạ có thể tôi sẽ đánh con tứ nhất và tứ đó có cả nhất cả tứ luôn anh em ạ chén này tôi bỏ đó 10 chén anh em chỉ cần đánh khoảng khoảng 3 đến 4 chén là đã đủ chết cái rồi đủ đủ giết cái rồi như chén này tôi nhìn thấy một con tam Đấy, chính xác bây giờ tôi nhìn thấy con ngũ và một con lục tôi sẽ đánh ngũ lục tài Đúng hai con ngũ và một con lục ngũ lục tài Chén này tôi nhìn thấy con nhị tôi sẽ đánh nhị xỉu đó hai con nhị liền anh em ạ xỉu 10 bây giờ tôi nhìn thấy một con ngũ anh em này khi nhìn thấy một con ngũ thì tôi sẽ đánh ngũ tài Đó, bây giờ nó xỉu 9 tôi vẫn hòa tiền chắc chắn nó có một con ngũ à. tôi sẽ đánh chính ngũ đánh chính ngũ và chính cửa ngũ và tôi đánh thêm uh, tài một ít thôi đó năm sáu hai xe này khó quá tôi bỏ tôi sẽ đánh có thể nếu là đánh với gọi là đánh cố thì tôi sẽ đánh nhất và tứ Đó, có một con tứ nhầm bây giờ tôi sẽ đánh chính cửa con lục này. Đó. Chính xác. Chén này bỏ. Trận này tôi sẽ đánh con ngũ tiếp, đánh chính cửa ngũ luôn. Đó. Chính xác không anh em? Anh em thấy sự hiệu quả của cái à, bộ sản phẩm nắp tài xỉu nhìn xuyên này như nào nó rất là hiệu quả luôn hột thì hoàn toàn bình thường nắp dĩa hoàn toàn bình thường anh em nào cần tìm hiểu có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại đây nhé 0983 30 từ quý 2 và 0972 41 từ quý 4